đâu cái lọ mà cái miệng này đây chúng mình phải nhờ đến chú này chỉ cho cách làm đây dễ thành thế cơ mà đẹp chưa chú làm rất là nhanh luôn Bibi đi xem chú làm kìa đây của bạn Bi đây sau một lúc lâu vẫn là một cục mình kéo cái cửa ra em thích làm gì à, bố anh bi đã được học chú kia chú chỉ cho rồi xem bây giờ có làm được không <laughs> người ta có cần phải quay tít thế đâu <laughs> rồi đã phá đi làm lại Nhìn chú kia chú làm dễ thế mà xem bố Bi, bố bạn Bi có làm được không? Bạn Bi kìa, từ đầu đến cuối vẫn là một cục đất <laughs> Nhìn thế này thôi, nhưng mà làm khó lắm Thì cứ như thế nên đi <laughs> đây của bố bạn đi làm đây Bây giờ mới thành được nghệ nhân <laughs> Bi lại tiếp tục làm và lại thất bại lần nữa xem của Bi nào Bi, Bi quay chậm thôi khỏi đau nó quẹt vào tay đau tay đấy nhá bố cũng làm cái hoàn chỉnh sao giờ xem bên kia người ta làm người ta vuốt dần vuốt dần lên ấy sao bàn người ta nó xem là bố ăn bia làm chuyên nghiệp hơn ở đây xem là có đẹp hơn Thật ra cái thành phẩm này. vớt dần nó lên của bố bạn bia lần thứ bao nhiêu rồi nhở <laughs> thôi lần này chấm cho 8, tám điểm này nhìn bố bạn bia làm được nhìn bố làm một cười cơ Không thể đẹp được Thôi, đơn thuần là mình không làm được Cái này để làm được thì hóa ra rất nhiều thời gian Phải hay là ở đây đến mai để người ta chỉ cho cách làm nhưng mà bao giờ làm được thì về nhở ờ, chuẩn bị ra lò chưa 15 phút thì sẽ ra được rồi tí nữa chờ tí nữa chờ sản phẩm kia ra lò nha tí nữa quay sản phẩm ra lò nha